Xin chào các bạn Hôm nay tôi ờ, đi làm sớm và Kết quả là không tắt đường Nhưng ờ, phải đứng đợi ở ngoài Vì ờ, không có chìa khóa của phòng Nhưng dẫu sao thì đi làm sớm cũng khá là thú vị Vì bạn sẽ tránh được tắt đường Và có tâm lý thoải mái khi làm việc ví dụ như à, bạn đi làm từ lúc 7 giờ thì có khả năng là 7 giờ 15 bạn sẽ đến nơi nhưng nếu bạn đi từ 7 rưỡi thì khả năng là 8 giờ bạn mới đến nơi thì như vậy có nguy cơ là dễ giờ và sẽ bị trừ điểm thi đua với tôi thì thà đến sớm rồi à, ngồi đợi người đến mở cửa phòng còn hơn là chúng ta đợi đèn xanh đèn đỏ trên đường đợi ở chỗ tắt đường rồi công ty vẫn thoải mái hơn đúng phải không phải không nào có điều hòa các kiểu các bạn à, hãy à, đi sớm để có tinh thần làm việc hiệu quả nhé xin chào và hẹn gặp lại